khi uh, mọi người nhắc đến uh, làng sơn thì mọi người uh, luôn có câu ca là đồng đăng có phố kỳ lửa có nàng tô thị có chùa tam thanh xin chào tất cả các bạn hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ đông kinh thuộc uh, thành phố lạng sơn trong quá trình mà giang lên thăm nhà em hoa thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự comment của mọi người thì uh, giang hơi nói nhầm một chút là bình gia nhỉ yeah. Vâng. Ờ, tỉnh Lạng Sơn chứ không phải huyện Gia Bình em mong mọi người ờ, thứ lỗi cho Giang nhá thì thật giang không phải là người thịnh em hoàng cũng giới thiệu kỹ ấy. thì, à, buổi chiều nay ấy, thì à, Giang có lên chỗ mấy anh chị mà đợt trước mà khán giả xem kênh của Giang ấy là các chị là cũng mời Giang là đi à, chơi đi tham quan Lạng Sơn hiện tại thì à, chợ Đông Kinh này đang diễn ra rất là nhiều cái uh, gian hàng mà buôn bán ở đây này mọi người ạ cái ẩm thực rất là đặc sắc ở Lạng Sơn luôn đó là lợn quay, vịt quay và rất là nhiều những cái à, đặc sản ở Lạng Sơn mà Giang lần đầu tiên là được nhìn thấy ở đây nhiều nhất này mọi người quay đây là những vực mà mọi người à, bán à, đồ ăn chín này ở phía bên này phía bên này thì mọi người vào chợ Đông Kinh bây giờ mình sẽ vào trong đấy xem là có cái gì nhé cho em hỏi là cái chợ của mình này thì à, chị bán được bao nhiêu năm đây ạ? Bán được 20 năm rồi Hai mươi năm vâng. Còn cái uh, tuổi uh, của Giang uh, tuổi thôi chị đã bán 20 năm rồi Đừng quay chị lên truyền hình đấy nhá Dạ dạ vâng <laughs> Vâng cảm ơn chị nhá Nóng lắm mọi người ạ uh, lên nhà Hòa được cái là Hòa dẫn đi ở thành phố Lạng Sơn thì thực, thực ra thì uh, Giang không phải là người sinh ra ở đất này nên là không biết đừng đi ờ, lối lại là mong mọi người thông cảm may quá có em Hòa ở đây thì em biết được hết ờ, đừng đi lối lại cái chỗ mà hôm ờ, ở đây là chợ Đông Kinh này ở đây thì uh, mọi người bán rất là nhiều đồ pha mọi người có thể nhìn thấy là lợn quay này rồi là rất rất là nhiều uh, ấy luôn mặt hàng luôn vịt quay này quá nhiều luôn hả nhỉ đấy nhiều lắm nhiều là còn các muốn à, quay này anh đang à, quay khi mình quay mà là quay lần đầu tiên mà giang à, cảm nhận cái chợ mà quay nhiều lợn như vậy quay nhiều vịt như vậy quay nhiều gà mùi thơm luôn nhỉ à, vâng. đấy thơm cái kiểu cả chim nữa cả ờ. chim nướng nữa kìa, chim nướng mà bên kia nó của anh em chưa chim nướng nhiều luôn những cái nhiều lá cuối nhỉ đấy mình không đấy là tàu à, à. tàu hai à có cái cá nữa à có cả cá cá nướng luôn nói chung lạng sơn nổi tiếng toàn không ngon cá nướng à, như kiểu uh, bên anh là thịt tổ bên nhà đấy cho người vâng. xem này giống giống như thế đấy như ba bình tổ luôn này rất là nhiều giống như thế luôn ừ trong chờ này không biết là có gì không anh em mình vào chờ một chút nhỉ anh em mình vào trong nhỉ không chờ này chưa chờ ờ vâng, vâng vào đây vào đây à, tham quan xem trong này có gì đúng uh, gò đa truyền này rất là nhiều luôn có khán giả thắc mắc mình là nói nhầm là ở Lạng Sơn là không có huyện Gia Bình. Bình nhưng mà mình là, là cũng uh, Thảo ấy là em Hòa em lại không giới thiệu nhưng mà quên thôi Đấy. mọi người lại trách nhập thôi Giang mà sinh ra ở Lạng Sơn thì chắc chắn là Giang sẽ biết hết mọi người thông cảm nhá ô đây là chiều chiều anh bán nhiều nhở chào bác nhá bác đây là bán à, tỏi này táo này dưa này hành này khoai lang rất là nhiều luôn bí đỏ ớt à bên đây giấy này là sông à bên này là sông ồ đây là người bán ấy nhở bán rất là nhiều những cái ờ, những cái đặc sản nông sản của, của quê hương này Đó, nhiều ừ. khoai tây khoai tây đứng từ vị trí này ờ, mọi người có thể ờ, quan sát thấy là có một con cầu cầu này cầu gì nhỉ hoàng nhỉ cầu này là cầu cầu kỳ cung à đấy à kỳ cung làng sơn à cái cầu này thì à, nằm đối diện với cái à, chợ à, đối diện chợ đông kinh chợ chợ Đồng Kinh nhưng mà này cái đây là chợ uh, à, bên sông. Bên sông mà sông. À, chợ bờ sông đấy. À, bà con hay hỏi chợ bờ sông ở đây. <laughs> đấy các chị đang cười mình. Không biết là mình có nói đúng hay không nữa. Không biết có đúng không. <laughs> à, có nho. Thế chào cháu nhá. Chào các chị các bác nhá. Chợ này cho em hỏi là có phải chợ ven sông nhỉ chị nhỉ? Chợ bờ sông. À chợ bờ sông đúng không? Đấy, đó, các cô à, các bác ở đây dòng. biết dạ. <laughs> chợ Đông Kinh thì nó nằm bên này ờ, chợ bờ sông nó cảm ơn các chị nhá trong này chợ chiều này không, có gì nữa nhỉ bây giờ là không vắng ừ. chứng tỏ là hòa ở ờ, lạng sơn là nhưng mà nhiều cái cũng chưa biết được ừ. chưa chưa đến mà. cũng là cái chỗ này là chợ à, bờ sông ừ. còn chợ đông kinh ở đúng bên kia lúc ấy mình à, chỗ mọi người quay vịt đấy có đây cũng ờ, phong phú với nhờ đây bên này bên này chị bán mận này rồi có lọ tương ớt này đó Ủa rất là nhiều cam luôn này Cam, nhìn đẹp nhỉ ờ. ờ. Xem là có mua gì ờ, về cho người yêu gia đình không Wow Nguyên cái đoàn này, dàn này là hoa quả luôn nhờ Đoàn này luôn Đấy dạ. luôn Em chào anh <laughs> Chào anh nhá em quay ô cái này là một bên này là hoa quả còn bên kia phía mình kìa mọi người kìa là mọi người người ta quay lợn khu này nhiều hoa quả ừ. cái này không biết là hoa quả ở tỉnh mình hay là đâu em cái này em cũng không rõ. không, không biết vâng nếu mà ở thì quê ờ, hương tỉnh mình thì uh, tuyệt vời quá nhỉ? yeah. hoa quả nhập nhiều nơi ừ. còn hoa quả luôn này khoai dừa này rất là nhiều Ủa trường này rất là rộng luôn mọi người ạ Như kiểu men, phiên men ở ờ, Tây Bắc luôn nhỉ Men men theo bờ sông này ờ, Mình cứ men men theo bờ sông rất là mát này yeah. Gió yeah, Gió Ô, cái tòa nhà kia cao cao mới là tòa nhà kia Tòa nhà kia là Vincom Plaza Ồ, Vincom Plaza là thương hiệu ấy rồi <laughs> thành phố Yên Bái mình thì cũng có Vincom Plaza Thành phố Lạng Sơn cũng có Và đấy cũng uh, xây cũng chưa lâu ừ. rồi À bên kia có một cái miếu nhỉ ừ. gần bờ sông vâng. đây là gần cốc cái đa Ủa, rất, rất, là nhiều luôn rồi vải vải này không biết vải gì đấy thiều đâu anh thiều không biết ngọt đâu không biết là vải thiều này ở nhiều đâu mình ừ. vải nếu mà quê hương nhiều nhất này chắc là ở Bắc Và vâng, Giang, Bắc Giang. Yeah. Bắc Giang giờ Giác Lam Sơn mà vâng Giác Lam Sơn ừ. đấy là có dịp ờ, sang Bắc Giang chơi Bắc Giang là thủ phủ của à, vài chiều rồi Ủa, chợ này rộng lắm dài nhá Này buổi sáng thì rất là đông luôn đấy Thấy bà con à, nói đây chứ à, buổi chiều thì nó hơi vắng Đấy, rau muống Đủ các loại luôn Những chợ phiên Đây rau cỏ nhiều Ô, đây có cả măng này, măng bắt độ này nhiều, Măng Thấy không? măng, à, măng vầu à, măng gì này Cái măng này rất là không không giống như măng của chỗ em đâu nhá Măng này măng cho em không có măng này không ừ. rồi cái à, quả đũa đỗ đỗ ấy này ừ, cua này ừ. ui đầy đủ luôn ừ. Ừ, chợ này cái gì cũng bán được cái gì có măng chua này này mướp này rồi là ấy này cà rốt này khoai tây đủ, này. đủ loại luôn mướp đắng này xoài này mận này quả. dưa cam à, bên này là quả gì đấy dưa anh ạ quả dưa đây cái bở cái bở này là quả cóc hay sao nhỉ? quả này quả ốc chó hay quả gì? À. Bác quả này quả gì bác nhỉ? Có măng cụt chó măng cụt. À có măng cụt. Không chó đâu bác. Chết rồi. bác Lâm Cảm ấy, cháu này lần đầu tiên nhìn thấy À, có măng cụt. Măng cụt chứ chó. Ừ. Cái vải vải này là của nhà mình trồng hay như nào bác? À đây à? à. Bác rồng rừng nhựa. À. <laughs> Cái này là vải Bắc Giang hay ở làng Sơn mình bác? à, thành, phải là sân Đô Thành thôi đấy Bắc Giang đấy. Anh giờ đúng rồi đúng rồi bảo Bắc Giang rất là ngon. Phải đầu mùa ấy bác nhở. Cháu thử một quả được không? Ừ, bác gì bán nó tiền cân nhỉ? Ba mình. Ừ. Lạng Sơn thì thành gì? Ừ. Rất là ngon. Rau gì đấy? nó quả chó thật mà nhưng mà quả kia loại kia anh em lấy một cân về ăn đi hả? dài lắm. Ngon lắm. Bác một cân bác ạ. Có ốc chó thì lại khác. Bà, cạch chip ba đền cân bà. Cạch chip mà. Ngọt ngọt đúng không? Chua. Ngon là vải này mà ngon. Ngọt lắm. Ở bên là chú, này. Vâng. Cứ thằng Bác à, bán ở đây được à, bao nhiêu năm rồi? Bán lâu rồi. bác đi chợ mấy chục năm. Ui rồi. Bác cho con quả ngon ngon tí nhá. Đây là ngon đấy. Con quả mà nó sâu nó đục đục rồi. <laughs> không là không có sâu đâu. Vâng. Nhà bác con cho gần đây chứ nhỉ? Hả? Bác nhà gần đây à? Bác gần đây à. cùng đi đi à rồi. măng cụt thì trắng ăn ngon cái này vâng vâng, vâng. cháu là thích ăn hoa quả bác ạ <laughs> vâng à, có quả mắc mật này hoa lúc lác này khô này Ồ. mắc khô bác bán rất là nhiều nhỉ bán quả tươi trong bây giờ rất quả tươi rồi nó bán quả vâng vâng vâng khô vâng. mùa nào cứ thấy mà cái gì bác bán hết cái gì có bác là bán theo mùa luôn <laughs> ừ, đúng rồi đấy. Ờ, cháu cảm ơn bác nhá ừ. vâng cháu đi đây đấy à, phải. vâng quả đấy là quả gì ốc này ốc lợn <laughs> ốc lợn <laughs> thôi ừ, ngon quả, quả mận này là quả ốc mèo <laughs> à, rất là ngọt may quá được à, em hỏi em dẫn đi à, phố làng sơn chơi này. Ủa, có củ gì kia củ từ của mai à gì có luôn nhỉ dạ. chuối chuối Ủa, đây còn cả xe luôn Ôi, xe rau nhá ngô luôn ngô này không thiếu một thứ gì luôn như chợ phiên luôn mọi người chợ rất là rộng luôn đấy thật sự phải nói là chợ này đầy đủ ừ. không thiếu một cái gì luôn Vâng, rất phía, là nhiều <clears throat> phía bên uh, chợ Đông Kinh thì ờ, chuyên ra là vịt quay này lợn quay này trong này thì hoa quả đặc sản và bên trong là thời trang ở ừ. trung tâm là thời trang quần áo trong đấy thì chỉ bán quần áo thôi không có vâng. gì thôi thế anh em mình ra bên này thôi Ui, chợ này còn dài lắm nhỉ u nó dài mà thôi anh em mình ra đây nhỉ đây thì à, ăn này quả vải ngọt quá mọi người anh à, đi chẳng có gì đâu mua được cân vải <laughs> vì à, tối à, ngồi à, nhâm nhi cho nó ấy, mát ừ. có nhà kia nhiều phong lan hoang nhiều cây cảnh kia nhỉ anh nhỉ ừ. đây đây cho mọi người xem này chợ làn sơn đông kinh này nhưng mà người ta gọi là chợ à, chợ bờ sông anh ạ chợ bờ sông còn người bên này là mới là đông kinh chỗ mình bên này bên này à. anh em mình ờ, để xe máy ở ờ, phía bên kia trong chợ chợ vé xe thì chắc 5 nghìn thôi tại là cũng ờ, chiều tối rồi ấy nếu mà để quay cho mọi người xem thực tế mà lúc mà đồng bào trên này người ta quay lượn ấy thì rất là khó vì người ta quay ở trong xong rồi người ta mới mang ra ngoài bán chứ quay ở nhà trước rồi ừ, người ta quay ở nhà bán luôn đây nên là rất khó nguồn nhiệt đắt nói chung là được một ngày đi trải nghiệm và biết chợ à, Đông Kinh khi uh, mọi người nhắc đến uh, Lạng Sơn thì mọi người uh, luôn có câu ca là Đồng Đăng có phố Kỳ Lửa có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh nên là rất là hay à, chính vì cái đó là mang một cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào trên ờ, Lạng Sơn là Đông Bắc này của người Tày đấy chính xác là của người Tày ờ, thực sự là một cái ờ, trải nghiệm rất là tuyệt vời chắc là video của Giang cũng xin phép được khép lại ở đây thôi xin hẹn là mọi người ở video sau có gì hay mình sẽ ghi hình cho mọi người xem nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo